Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video và đừng quên để lại Khải like chia sẻ cho anh em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ tiếp tục à, sau khi à, xong cái à, ăn ban 15 thì nói chung là trong cái số nào đó thì mình không được may mắn như người ta thì mình chấp nhận thôi. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục mua thêm 40 Khải sẽ mua tiếp tục 40 uh, à, thị tinh nữa và Khải đang còn khoảng là 12 13 thì Khải đang có nắm trong người đó là um, 55 viên thủy tinh đó đâu đâu năm à, đây hai bốn sáu tám mười 51 thì tin Ừ 40 Thôi 300 Là Tổng tổng F3 món lần này là khoảng hơn 10 kim Tổng F3 món lần này khoảng hơn 10 kim Mà nếu mà thành công 3 món thì trung bình một món cũng tầm 3 kim hơn thôi anh em Đó ok chưa Nếu thành công 3 món nha Ok anh em ơi Đúng rồi đúng rồi Nói chung là nếu mà thành công á Tại vì có tỷ lệ này mà nếu mà Khải thành công 120 100% Thì chỉ tốn khoảng tầm 3 kim thì có một một nhẫn Một nhẫn họ một nhẫn thò Một nhẫn không ờ, không banh nha Một nhẫn kháng họ này một nhẫn kháng banh đúng rồi Bây giờ này một cái ngọc bội này mà Giao dịch À tắt ra tắt ra Giao dịch một lần 20 viên đây Là một lần là 20 viên là 4 uh, ờ, Giao dịch mẹ 30 viên 30 viên trước như cũ Thối lại 100 xu Rồi tiếp theo Đó, à, ủng hộ này là cũng khá nhiều thông tin đấy Hãy đưa 609 người khai lấy thông tin nữa Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ nữa mày Bộ à, sao sao đo được em không đo được đâu Nói chung anh Phong Cả anh ra gia truyền là anh donate cho ghẹ ngay phát một à, 400 nghìn liều em Tại vì gia truyền mát quá pin Là sau này khỏi phải cần tốn tiền rã nữa đó còn mình thì chắc chắn mình sẽ tốn từ 3 à, đến 5 kim để mình rã thôi Tương Dương bán ngựa này Được Khải lái thiệt tinh là tiếp tục anh em Phôi thì à, Khải chuẩn bị hết rồi anh em ơi Bây giờ Khải sẽ ép ngọc bỏ nha Ok anh em ơi, giờ bây giờ Khải tiếp tục mua thêm 35 cục thủy tinh nha anh em Em làm bộ min đi Donate 100k Khó giảm anh cũng làm được hả Người già 30 tuổi Khó giảm anh cũng làm được hả Giờ mà biểu em ra bộ min mà donate 100k thì em thiệt cái tỷ lệ nó khó lắm Không được đâu <laughs> Bộ min khó lắm Giờ bảo giờ ra ngọc bò này nọ min thì cũng khó lắm nè Đau tứ không đau xong không mang Hiện tại bây giờ chưa có đau anh ơi Tại bây giờ chưa có đau Khó vài đái luôn cũng min được Hay thiệt ok anh em ơi khải tiếp tục ép anh em ơi đây khải đi uh, giao dịch phôi ngay khải sẽ ép uh, à, ngập bòi trước nha anh em khải sẽ ép cái ngập bòi trước nha anh em ai dám nói khải đen chính xác tên khải nhỏ ừ nhỏ vài cước luôn khải uh, tiếp tục uh, lên cái bát video tiếp theo khải sẽ ép uh, cái nhẫn uh, ngập bòi trước nha anh em cái ngập bòi trước nha mình sẽ đi uh, tìm cái phôi nhà bòi khép trước để bỏ thử tên vô quá nhỏ đúng không nè bỏ vô cho nó gọn rừng ấy phải đi tìm phôi nữa trong tầm này đi tìm phôi này nọ nữa hơi bị đuối nè hay bị đuối đó nè hơi bị đuối ấy đi tìm phôi tìm phôi lần quần lần quần chắc nói chung là sẽ quán xong đủ xét trong tối hôm nay sẽ quán xong đủ xét trong tối nay cho anh em xem đỡ chán nè lên hai món hồn kim môn phá rồi ngại em không chơi không lên đồ nè nói chung là khải đã cố gắng chơi là khải chơi tới bến anh em ơi cái tên đi theo anh em tháng rồi anh em ơi tối có like nha anh em tối có like nha anh em hello bé ao bé an gì đó nha trên cái group như có hòn áo số lâm hả à? hình như em chưa thấy áo số lâm anh ơi Em chưa thấy áo Thúc Lâm anh ơi Hôm qua em mua bao tay 3 triệu 2 Với lại à, đai lưng 2 triệu nha anh em chung là chi phí của em mua hai món này hết 5 à, triệu 2 Bao tay à, tứ không vô già vô trần vô, vô, vô tương chạm kỹ năng 9x 2 cấp 30 3 đó cũng khá là đẹp đai lưng đai lưng này thì của khả đói em phong ca đai lưng khả thì khả mua là 50 chậm kháng họ 2, 28 và kim ma một điểm và chống độc 50 tỷ lệ tấn công chỉ mạng 5 Ờ, khả đổi đai lưng này làm xếp 20 30 thì đúng là còn muốn nhưng mà tầm này mới ra dây 15 thì chịu anh em má đen vài cức luôn đen vài đá luôn nè, anh em đang xem cho em một like anh em ơi quá đen ok bây giờ khải sẽ đi ép cây phôi của ngọc bội trước nha nè bây giờ khải sẽ lên ngọc bội nha bây giờ khải sẽ lên ngọc bội nha nè à, khải sẽ ép cho anh em xem và ép như thế nào ok anh em bây giờ khải ép cho đi lái phôi đã này đây nãy được cái dây kia thì bỏ cái dây này vào trong đi nói chung là trong tối hôm nay khải sẽ lên đủ set ăn ban thôi không gì phải ngại cả bây giờ là khải sẽ đi lấy um, những cái phổ ấy phổ đâu phổ như là khải đang đợi nào đây đây phổ thì khải đang ở tương dương trung tâm nói chung là em ép gia truyền hết ba triệu rưỡi nè thiệt là không còn gì để nói rồi khó giải vùng làm được bộ minh nha trần hồng phúc ok anh trần hồng phúc vừa donate em 100 k nha em cảm ơn anh rất nhiều nha anh trần hồng phúc ơi anh chơi khó quá anh Trần Phúc ơi anh kêu bộ min đi trời ơi giờ mà em ra bộ min nữa em chịu luôn á em thiệt em không biết đen chỗ nào nữa em nói luôn anh nếu mà ra bộ min nha đây phổ phôi này nọ khả chuẩn bị sẵn anh em số phát <clears throat> bộ min rẻ là được nha black pin ơi nhưng mà nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có chức năng đó nha anh em mấy chục bát rồi mà không đỏ như bát một xem như nào hài vơ lơ <laughs> ok anh em ơi bây giờ thì à, chúng ta cùng đi tìm phôi cũng như là để ép phổ nha anh em đây anh Khải đang uh, nói chung cái ngọc bội á Thì nó cũng xấu mạnh nha mọi người Cũng từ 1 đến 6 Nhiều anh em chơi nhiều server đồ tím này nọ Cũng chưa biết cách ép đồ Thì cũng có thể xem video này Và cũng có thể trải nghiệm từ của Khải Và trải nghiệm ngược về cho anh em nha Bây giờ thì Khải sẽ đi uh, Đi mua cái yêu cầu Đó là hiền thiết kho, hiền thiết khón tăng nội lực cấp 5 trở lên Và phù dung thạch Khải sẽ chuẩn bị 5 cái hiền thiết khón và 5 phù dung thạch nha nam Hiền thiết khón à, ờ, Hiện thì khốn là hiện một Giả tạo 4K hôm nay và ngày mai mới có em ơi Tối ngày hôm nay Giả tạo 4K tối ngày hôm nay Khải mới mở nè Hiện tại ngày hôm nay Khải chưa giả tạo này Tí nữa là Khải làm giả tạo thì ờ, được 3.950 ờ, Và đêm ngày hôm nay là móc 4K Thì Khải sẽ khu rừng móc 4K cho anh em xem nha Đó Và đêm ngày hôm nay nè 12 giờ đêm nay nè Ok này Khải sẽ cần đó là Hiền thiết khón Hiền thiết khón đó là dòng hiện một năm cục này à, 6 cục 6 cục Ôi hết điểm thông kim rồi Chết rồi đợi tí anh em ơi Để xem thử Khải có xịt hay không Anh em cùng theo dõi video Khải nha <laughs> anh phong ca là ngọc bội nè lên 100 trăm nè hai thủy tinh hai đại hai tinh hai đại lên auto không xịt cắn nào hai nhẫn cũng vậy rồi ok và ba anh em cùng chờ đợi xem thử khải có được như phong ca không đây em em like nha em tắt mic cho em nói nhiều mấy con anh em đau đầu á đúng rồi đúng rồi đúng rồi ừ, em nói nhiều lắm rồi lên like nha Đây, anh em ơi nói chung là buông thì buông rồi bây giờ cứ chờ adder rã ra rồi mình bỏ tiền mình rã mình làm lại thôi ok nè giờ chúng ta cùng trở lại với cái ngọc bội à, không đỡ anh em chờ đợi lâu đội phố kim ngọc bội khả đã chuẩn bị 6 cái và như đây trên đây chúng ta thấy thì uh, nội lực uh, nội lực hiện một khả sẽ cần 6 cục và phù dung thạch tinh tinh kháng độc là đây sẽ cần à, cần cái phôi kháng độc cần phôi kháng độc uh, cấp 4 là được rồi cần phôi kháng độc thì uh, phù dung thạch nó sẽ là hiện hai hiện hai kim hay sẽ mua số cục rồi ok chưa rồi sẵn ờ, sẵn tiền đây luôn anh anh em nào online có nội lực dòng 1 trên trăm không cho khải hút anh em ơi trùng sáng em anh lên sớm đóng xây nát xây nát luôn à thôi để em đi dạo đúng rồi cố lên anh phong ca gom phổ vụ ảo nghe mùi ngon đi tí ép kìa anh cũng đang gom đó dương ơi anh đang gom ấy nó, tao chuyển cho mình trước 500 nghìn đang rồi chuyển lại à, ok thế thì ok ok phải đưa đặt cọc gì đi chứ đúng không anh à, ok nhưng okay. mà nhưng mà anh lỡ nó ép okay. ngon rồi nó chơi chiêu à, rồi không chưa bỏ anh ép ngon server có đúng cái đó nó đâu có cái khác nó đưa mình anh đâu có cái khác đưa mình đâu dương ơi dương vô bán cả ít bình phúc duyên dương ơi được. Bán Khải 50 bình Phúc Dương Đại à, à, Rồi Rồi đang Khải đi tìm ờ. À đây đây đây Bao nhiêu Bao nhiêu bình Phúc Dương à, Hút nội lực dòng 1 Và kháng độc dòng 2 Anh em nào có kháng độc dòng 2 trên em không cho em anh em ơi Đồ gì cũng được Bữa trên em là được đúng không anh Phong ca ơi Cái gì em à, Phần độc dòng 2 á phòng chống 4 mà rẻ bèo đó ừ. cho gì không phải cho gì không ấy là đi con cho gì đâu có dư con vứt em cho nó nhanh Đấy, cái tông đấy không phải cho cái gì đâu cho ngầm bò ăn ban đó cái tông đấy, không phải cho cái gì cả ờ ừ, không cho gì cả đúng rồi không cho gì cả nó bằng trong phòng chống 4 thì ấy em đang tìm phôi em đang tìm phôi anh em nào có cái làm chậm uh, ờ, 30 đó 30 40 đó dòng mấy dòng một đấy dòng một có 30 đây có luôn Ờ thôi anh cho cái 40 là cho chắc Ok Nè ba em đưa cái dây chuyền 40 nè Tôi tìm cái nội lực uh, chân châm đẹp nè Đây Có có cần on vào Ở đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây anh xem là rồi anh đưa được số tài khoản Dạ ơi ông này Ok anh em ơi tiếp tục anh em ơi Gà đi qua lái phôi đã đổi nó có chặng rương á Nội lực này Nói chung nội lực thì không còn nhiều đâu Nội lực nữa này hai món nội lực này cả nhà tìm 6 món nội lực nữa nè nội lực nè ba món nè à, ép nội lực trước đi nam ơi khỏi chặt rương cá nha nội lực thì à, so với này thì khải cứ tìm hiểu thì nội lực phẩm chất 5 thì chỉ cần bỏ một đài một tiểu lên rồi nè một đài một tiểu thôi dương vô giờ dương ơi à, khải mua thêm 5 bình 50 bình phúc viên nữa tầm này cầm phúc viên <clears throat> À, ok để lái phần chấm năm thì ờ, một à, hai tiểu lên phần chấm năm rồi nè khải bỏ đại vô trong này nếu mà hai tiểu mà không lên phần chấm năm thì khải sẽ bỏ một đại ra thôi hai tiểu là phần chấm năm rồi hiện tại đang có ba cái khải sẽ bỏ à. ok đi hút anh em tầm này giai đoạn hút nha mọi người <clears throat> khả lắm một lần là đập luôn anh em ơi lắm một lần đập luôn trong uh, ờ, hiện tình một rồi 1 nè lấy một lần đập luôn nè mà lấy cái này khỏi chặt chỗ này <coughs> rồi <coughs> hiện một này hai viên tiểu này nó chỉ cần năm thôi năm tăng nội lực năm là được rồi này chạy auto xấu luôn này nội lực cao auto xấu luôn hello anh em mới vô nha hello mọi người chúc anh em buổi trưa xem like vui vẻ và đừng quên xem video này cho khám một like chia sẻ chơi anh em ơi năm ok cứ năm là được rồi nè tiếp tục tắt thiên tinh cái nào cái này mà đủ đủ rồi nè năm sáu năm sáu đủ rồi à, lần này thầy sẽ lấy à, này lấy 2 triệu đúng không không ổn luôn ram năm vẫn là năm thôi thầy cố gắng phẩm chất cao một tí thầy lần này thầy sẽ lấy một đại một tiểu đi không có tiếc thầy không có tiếc nhưng mà miễn sao nó có tỷ lệ cao hơn một chút năm nó cần năm thì mình sẽ sẽ cố gắng ra xấu đó và đó một đại một tiểu, mình sẽ cố gắng ra xấu là được Nội lực 156 ờ, luôn ít đâu 6 ok chưa Rồi tiếp tục này Mình cứ vậy mình chơi thôi Niềm tin này 159 này Niềm tin 1 này Một đài một tiểu Cố gắng ra 6 nó, nó cần 5 thì mình cần 6 nè Đó mình cần nó hơn một bậc Cho nó tỷ lệ lên phổ cho nó nhanh nè Khỏi bị mít Rồi ba món nữa Còn dừng online không à, 50 phục viên thì tốn khoảng hai kim nữa nè Nói chung là rất là tốn tiền nè hai kim nữa nói chung là khả mua để dành khả lần sau khả ép luôn á chứ còn 50 phút viên xài xài chán nè hôm nay còn 20 25 bình này đủ ép rồi nhưng mà khải thà dư không là thiếu nè tính khải thì thà dư thà mua đợi dư là thiếu con đi lúc cần thì tìm mua một đồ bán mất quá khổ dương đâu ta dương đâu ta thương dương mấy người dương ơi <clears throat> ok nhanh nhanh lên cái tay lên đừng mò nữa nhé ok anh ơi rồi 50 bình phục duyên này đó đợi dư không được thiếu Ok Khải tiếp tục đi tìm phôi em ơi Tiếp tục tìm phôi các nha Hai là 13, 28 được tầm gì Ok Em mua theo anh Phong Ca em test mẹ cho nó nhanh này Thằng lên được bao nhiêu à, Em cho chắc okay. em một đại một tiểu à, Đại một tiểu Đây này mời, Phôi này Nội lực này Nội lực 60 này Một đại một tiểu Cố gắng trên năm trên sáu này mà Em ép dòng nội lực đúng không? Đúng rồi Nội lực 6 đúng không? Ừ Không nội lực nam mà nội lực nam mà hay 56. 5 5 cần 5 à. 5 ạ 5 dạ. thì em em em em em em, em cho một viên uh, bình phút viên đại vào là sao? Ờ, em cho một viên đại cho nó tụ 56 công. Tới lúc. Có gì vậy cần gì nỗ lực khải có gì lực di chuyện nè. Dòng 1. Ôi, à, ra 5 luôn. 1 thôi không cần Ôi, ra 4 anh, vãi lên. <laughs> Chiều ơi. Má sao mình đen quá anh em ơi à, nội lực 70 mà ra cả 4 sốt luôn à, thì... thế thì em em cho mẹ viên thủy tinh vào thôi, cho, nó chắc chắn luôn à. không do do phôi thấp anh ơi do phôi thấp phôi trên trăm là khỏe anh, anh anh tài có gì anh ơi nội lực dòng một trên trăm không xịt theo uh, xịt, xịt. thương nhân nam anh ơi thương nhân nam anh ơi cho em đi cái gì cũng được ok chuyển tiền xịt anh em ơi ok ok ok trong bốn okay, bắn sốt luôn nhỏ okay, thằng này chơi thanh chín nhá thằng này uy tín nhá đúng rồi anh nó chuyển tiền cho mình trước này nó biết anh Để server à? này như thế nào mà cho nó dám chuyển máy nào là em bệnh luôn à, tự nhiên Thì... chuyển cho mình trước biết anh là ai ai là hết luôn ấy có tiếng có tâm server nó muốn dám như đâu phải tâm bại anh rồi tương nhiên nam này anh tài ơi đau quá vô vô cái này à nó có ra một cái cái cái cái, cái lằn nhạc à, phòng thủ đó <laughs> ngồi coi ép đồ cuốn quá ok anh em à, thế là quang đổi cho anh xin à, hai cái huân chương đen quá anh à, anh lúa có tiền bạc không đổi là em một hai kim giùm đi không có đâu <laughs> anh giờ còn được mấy trăm bạn trong người nè em có cần thì còn à, được hình như bốn trăm mấy năm trăm anh em mình chia đôi cơn mơ chứ sao giờ thôi từ từ để tốt hợp đồng anh ơi à, lại 6 ờ, cái phôi nội lực trước nha anh em này xin phôi 4 sốt luôn anh em Lạnh còn thiếu anh 8 cả bạn 5 nè Ok Tiếp tục đi tìm phôi nội lực tiếp nè Đó tìm chua lắm Rồi tiếp tục anh em ơi À con này có Hello nè em mới vô nha Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da Ây ai vô. Lê Đạt. Bốn cây nguyên lành 28 được rồi. Đúng rồi mà bán không bán em ơi. Không bán em ơi. Rồi, tiếp tục à, một đại một tiểu. Ok. Lúc mà xem cái cái này nó có chặt rương á. Cái phẩm trên trên phòng chẳng đem mà được. Tài ơi tài, tài ơi đâm nè tiếp tục nè hút nội lực nè hôm chưa giả tẩu luôn hôm nay chưa giả tẩu luôn tranh thủ làm xong cái việc xếp đồng bằng nè rồi nhấc xấu đồ anh em còn một một một, một còn một cái vẫn chưa nào không không em là đối rồi em không có cái nào đi hỏi rồi ép dòng kháng độc dòng 2 ok rút hắn độc phẩm chất 4 thì chỉ cần hai tiểu được rồi nè đó là mua hai tiểu chất 4 hai tiểu auto lên còn còn còn gì nữa đâu khóc vơi chất 4 nè chất 4 giờ 9 nè 4 nè ok nè tiếp tục này ừ mà nãy một tiếng mà nó cũng rớt lên nước lên này con xui mà ăn khải nhỏ rồi ừ em đi vô chỗ mấy thằng bán gia tẩu em đi mua giống lẹ nó xui rồi xui rồi mới phôi cắn độc vòng hai để, để bắt đầu đi ép gia truyền ăn ba ngân gặp bồi ăn ba xui rồi Khải ơi Xui chấp nhận rồi biết sao giờ Chờ AD mở chức năng uh, kia rồi làm tiếp Tốn tiền tiếp à, Thằng Mỹ à <laughs> Đâu, chức năng Hồng Mỹ cũng được, chức năng Hồng Mỹ nó xây cái thở từ giai thường lên giai Hồng Mỹ mà Lại dạ, cứ buồn cười này, nó kêu là xịt tôi mất tiền cơ mà bạn không phải lo Nó <laughs> chuyển tiền sẵn cho anh rồi hả? Ừ đưa trở về sang Trong vùng quỳ ta đầu ba ừ có một hình xui anh em ừ, <laughs> một đài một tiểu ra bốn đó à không phải xin công nhận cha đẻ công nhận cha ghẻ đỏ cha ghẻ đỏ đập đồ hay đánh bớt cũng đỏ <laughs> mình đen vãi đái đẻ đỏ lắm đen vải đái luôn chán đầu rồi à, tìm phò kháng độc dòng hai anh em nào có kháng độc dòng hai thì em lên chín này nọ anh em đủ tìm chua dữ trời qua đây cho em anh bảo mày rồi để mày ép mày phải một có một thằng phụ trợ mày đúng rồi thằng nó ép ấy anh đi tìm được nó chóng mất cả mặt nói anh em nào rảnh đi tìm giùm giúp tại vì vấn này tìm cái giả táo là ra hả mày rảnh mày mày ngồi không thì mày đi tìm nó nhân em không đang đi tìm tóc tim kháng đo khắn độc ăn hai ăn hai cái kia làm gì phụ dung ăn hai bé ăn hai cho con Ủa Dung ăn hai anh em, ăn một đâu Anh đi à, anh, đưa bot cho mày nhá Đây đây, dù mất vậy Ăn hai anh em, Phụ Dung ăn hai mà Ăn hai cần 8, 9, 10 là lên rồi nè Đây, nó bán 6, 7 dạng món, mất quá Mấy phôi này 15, 20 vàng, sợ không ai thì mua À, không động hai 6 90 thôi còn đâu nhiều auto lên 4 đâu mà được rồi, 6 7 giờ mới mình bán được kiểu phôi phôi khác <coughs> phôi cho xe cao quá thì vấn đề chua quá rồi đủ phôi này em ơi lên phôi này phẩm chất uh, ờ, 4 năm nữa là đủ ngọc bội nè uh, lấy này ôi nhảy thành mà nó còn kẹt rồi đó nhảy thành còn kẹt là anh em là tương dương <coughs> lấy này phôi kháng động này ấn một ấn hai này một đại một tiểu này một thứ xấu cái là đọc rồi nè rồi ok rồi 4 5 5 nó ok auto 5 có một cái 4 không sao rồi đóng nguyên liệu rồi dấu đầu là đọc à, đọc vào hai thủy tinh hai tinh hai đại hai tinh hai tại nè đọc vào à, mảnh số như nè xong à, nếu mà thành công 6 mảnh số thì khả sẽ đi, ghép được một cái ngọc bồi đó dạ thôi đơn giản như thế này một hai ba bốn năm sáu Bội 25 nữa à, à, à, à. Bội 25 nữa chịu luôn Ok mình sẽ đập uh, ờ, vàng tinh 3 đi Theo công thức của anh em đang chơi thì tinh 3 1 2 3 Ok vô nha anh em Vô phổ nha Đầu tư là Hiền thiết khón nè Ẩn nè Phổ nè Số nè Mình sẽ bỏ hai tiền tinh hai tiền tinh và hai viên đại à, một lục một làm đó một tử một làm một dân tình ba <coughs> mảnh một này à, ờ, tiếp tục nè cứ nói chung là được sáu mảnh thì lên được cũng ngọc bò thôi nè một tử một làm nhớ là 100 trăm lên nha anh em con đồng sắt à, đồng sắt hay bán rồi em ơi cái cái, ờ, cái món đồng sắt hay bán rồi bán 3 triệu rồi tiếp tục nè hình như khón 5 nè hình như khón 4 nè 4 nè phổ nè ăn ban ngập bội nè bánh hai nè một tử một lam và hai đại đó 3 đó mảnh 2 ok mảnh hai anh em ơi thành công nha mảnh một hai thành công nha tiếp tục tiếp tục anh em hai thành công này Tộc bắn 3 này Tộc vắng là hiện tình 3 Đồ phố này Nói chung ngọc bội Khả nói rồi nè 100 trăm lên <laughs> Còn sĩ thì Khả chưa biết nha <laughs> sĩ thì Khả chưa biết mà Khả thấy đa số là 100 trăm lên cho nên Phố này ừ. Mình số 3 này Một tứ một lục này đó anh em nào có ép thì cứ theo công thức hãm ép thôi tình ba chuyển thành đã nó dạng như nó bị nó reset lại nó bị ngưng vang reset lại tại vì mình thành công rồi mà mình đứng một chỗ nó không hay tại vì khả thấy là cảm giác thì nên đi chuyển thành nó cũng hay mà à, thành công ba mảnh anh em 50 phần trăm ngọc bội nha 50 phần trăm ngọc bội à, ăn bao nha anh em nói chung là anh em có nói thì ngọc bội nó dở lên nè là khải cứ như đó phải làm thôi rồi à, còn ba mảnh cuối cùng cố gắng cho lên đi ép ngọc bội luôn cũng là một thử một lục rồi <laughs> nhỏ là xịt đúng rồi còn biết bao nhiêu clip rồi đúng không rồi đó phố này này sẽ tiếp tục mạnh số 4 anh em hai đại và ok mình bốn đó ngon lành chưa anh em ngon lành cành đào cho anh em ơi anh em mình sớm là thành công ra cái ngọc bội luôn nha anh em đó anh em thấy ép đơn giản không cái vấn đề là cái cái tỷ lệ mình lên xuống như thế nào thôi còn hệ thấy thì cái cái gia truyền là khó nhất luôn nè thiệt anh em anh em thấy ép cái video ép gia truyền anh em biết rồi kinh hồn thiệt quãng tới già luôn nè gơ nha không phải đơn giản với gia truyền đâu mấy cái này thì khả thấy nó nó dở lên tại vì là trong ban khả đã lên một set rồi thì anh em trong ban cũng truyền lại bí kíp thôi thì mình cứ làm theo bí kíp của anh em thôi chứ mình cũng chẳng có cái gì mới mẻ cả hình một này hai này phố này số năm này thì tân này tao duyên đợi nè tình ba nói chung cái này mà thành công thì khai sẽ tiếp tục làm tiếp tục hai cái nhẫn như nè nem xịt kỹ đâu anh em cứ vong xịt câu chết rồi đó không xịt nha không xịt nha căng lên đó đã nói thì lợn chấm chấm đó em là nói cho tỷ lệ kiểu này trăm phần trăm lên mà anh em rồi mình xấu nè mình xấu thành công em sẽ đi ra cái ngọc bội nha anh em em sẽ ra được ngọc bội nha đó, anh ok chưa cố gắng mình xấu rồi em ơi năm năm phổ này xấu này một tử này một lục này hai đại này tiếng tình ba đại tí này mà tiếng tình ba vô lại nha phổ này xấu này một tử này một lục này hai đại nữa <clears throat> cái cú xịt cười ý à <laughs> đã nói thì lần này là trăm phần trăm đó anh em thấy chưa nói thì lần trăm phần trăm mà ok chưa anh em đó, đã nói cái công thức này của ban mình là đã đưa ra là Khải đã cũng trải nghiệm rồi Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ép cái ngọc bò nha anh em Em thấy đơn giản không? Không cho tốn tốn khoảng cao lắm là 12 viên thủy tinh đó thì tốn bao nhiêu đâu cũng tầm 3 kim hơn thôi nè thấy chưa thì khải mua cái nhận như bốn kim mà không bán thôi anh thôi đúng không mình đi ép cho nó vui đúng không nè tí nữa cái nhận cũng như vậy thôi nè cái nhận cũng tương tự tương tự như vậy thôi ra ngọc bội mà ra hai năm nữa là được 50 phần trăm sáng bằng minh rồi cố lên anh <laughs> vãi anh em thiệt đào hiếu vãi thiệt ai cũng mong ra ngọc bội năm trời đâu mà đen dữ anh em đâu mà đen dữ anh em gì mà đang cứ đòi ngọc bội 25 chết tôi rồi Đâu mà đang dưỡng Nam Đâu mà đang đến mức mà ngọc bội 25 dưỡng Nam Nhiều Nam, nhiều Nam, đón thử nhiều Nam Đón thử nhiều Nam ơi Đó, thà hôm nay nói chung là cái video này là cho đến tối ngày hôm nay Khải sẽ xem cái set đồng bàn cho Nam xem Nhiều Nam Nhiều, ai thấy rồi, ai thấy xuống, ai thấy xuống, ai thấy xuống không ai ai tới số không hai món ba nam ai tới số không ai tới số không nam ai tới số không nam khui nha khui nha trời đủ xăm thiệt em má thiệt luôn chiều luôn má mắt nhỏ luôn chịu luôn á thâu á thâu á chịu luôn á trời ơi đó nãy ông nào nói ra hai lem đâu donate đâu donate đi đó Trời ơi trời ơi thua luôn em ơi chịu rồi khá chịu luôn em Má thì khó vậy cũng làm được trời Sao á Bó tay Bó tay bó tay Bó tay thì luôn hết đường em mà <laughs> Hết đường <laughs> Hết đường Chịu luôn Sao á Bó tay 25 15 15 25 Trời ơi gì mà đen dữ trời 50 trăm sáng bằng mình <laughs> Thôi Thôi chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu à, khó vậy mà cũng ra à, chịu luôn em ơi à, bó tay hết đường rồi hết đường <clears throat> bó tay luôn chiều vãi liền thiệt anh em trên xem like ai cũng mong ra làm khó vậy mà cũng ra được vãi liền chiều luôn nè hết đường <laughs> chịu luôn em vãi liền thì khó dòng không ra được luôn em vãi đái luôn em trời ơi dây 15 đã không nói rồi tiếp tục cái ngập bòi nữa thôi chịu luôn ó tay luôn rồi nói chung thì đen rồi em ơi đen chịu rồi chịu rồi khải hết đường rồi rồi ok <clears throat> ở bắt này thì khải cũng đã thành công trong ngọc bội sau này nếu cái mở ra phôi thì khải sẽ tiếp tục uh, nghiên cứu lại sao ấy nhưng mà bó tay em đem như đen như chó mực luôn em thiệt em đồng sốc đen dữ ta quá đen luôn nè vãi lên luôn không hiểu được khó em cũng ra được mà thôi bó tay luôn em hiểu luôn cảm giác luôn thôi luôn rồi anh em xem cho khải một like chia sẻ cho anh em ơi khải sẽ tiếp tục ép hai nhận tiếp tục nha anh em chịu luôn em chịu chịu chịu chịu chịu luôn hết đường bó tay hết đường